em ơi anh thương em lắm tay đâu như đây anh lắm trong một ngày lạnh trong năm anh sẽ qua anh thương em về nhà đắp dưới trên đường không có em Thì anh đây biết xong làm sao Dù cho có xa nhau Thế nên anh về anh thưa má ba hẹn ngày lành trong năm